chỉ là nửa phần trăm và chỉ cần 3 ngày là các bạn có thể tiếp tục thực tập V4 điều này chỉ mất các bạn khoảng nửa tiếng tới tầm 45 phút thôi sau khi các bạn đã xác định đủ lưng thì các bạn hãy đi tới chỗ cái view màu đỏ các bạn mua một cái mảnh gear với giá là 1.000 fragment sau đó các bạn sẽ được update cái tập trial thứ nhất rồi các bạn cần tới tiếp theo là nâng lên cấp 2 rồi thì tương tự như lần một các bạn hãy tiếp tục làm cái trial một lần nữa và các bạn hãy cần ba tập khác nhau nhé lưu ý cái điều này đây đây điên nó đây đây đây để để để để thử quýnh lại quýnh lại rồi thì sau khi mà mình đã đánh xong hai người kia thì mình lại tiếp tục đi tới tháp đồng hồ mình chọn một cái gear cho mình và ở đây các bạn hãy lưu ý ở đây có hai gear gear đỏ và gear xanh thì mình sẽ giải thích ở đây một xíu nhé rồi hiện tại các bạn thấy một cái kim màu xám các bạn sẽ chọn một trong hai ký đỏ chính là sẽ cho các bạn một cái nội tại còn ký xanh sẽ cho các bạn một cái kỹ năng được nâng cấp thì các bạn hãy ưu tiên lên cái ghi màu xanh cho mình bởi vì đó chính là kỹ năng cần thiết của các bạn rồi cứ thế đập lại các bạn hãy thức tịnh tộc cho tới khi các bạn nâng cấp được một cái ghi như thế này rồi các bạn làm trial cho tới khi các bạn đã mở hết tất cả các ghi như thế này và các bạn sẽ tối đa là hai ghi xanh và một ghi đỏ và cái ghi ở giữa là cái ghi sẽ chỉ số còn ghi thứ năm chính là ghi các bạn coi cái tire và nếu các bạn đã hoàn thành thì các bạn cố, cố đi trial thì các bạn chỉ có đổi từ ghi này thank you